khôn ngoan đi tiếng một mình mình cậu cậu bé làm quan trong trong chiều có chấm ngang vai trái đào số một số ai ý chấm cùng hết bắc sang đông đi chấm đông hết bắc đông đông tiệt cha tục truyền tháng tám tiệc trai tháng ba tiệt mẫu thiên hương nghèo thì cũng có ý niệm chữ di đà trong tâm niệm chữ a di đà vào chùa non nước thiết nhị bái cụ bái thượng ngàn tam bái cụ bái thoại phủ tứ bái cụ bái tứ phủ cùng cùng đồng đường bình thần cầu đế tân tân, tân. tạng cúng dạng kim phúc hoàng thần thánh chúa tiên trung vương tình tình tha tình Tôi uống chén rượu đánh vang cờ cao thật là cao Để rằng tay tiên các cô nàng tiên ni chuông chén rượu đào Dòng nhất tuần sơ dâng lên liên điện ngọc các cô dân mười là mười rước cầu hoàng sơ lên điện điện ngọc các cô dân mới là người rước cầu hoàng sư để dành tay tiên các các cô nàng tiên chùa chuồng chén rượu đào tam bôi dâng lên điện điện ngọc các cô dân mới là người rước cầu hoàng sư rước cầu hôm nay hội yến tưng bừng bừng chén vui đồng khởi chén mừng cậu bé về ngự diệu đào cầu nhấp đá say tình ra cậu hỏi rượu này là của ai dân Họ Nguyễn con cất ở núi Thiên Thai Mang về dân cầu Cậu ngồi cậu thường rồi chia tay thôi cậu ơi màu áo thiên thanh chiếc khăn xanh đội đầu gối xếp ai mang hiệu hoa thì ai bạc ai trông ngựa hồng ai hầu cần cua cha đôi cô tiên nà rước rước ngựa hội hoa chưa tàn tung dung cầu vui rượu uống không say cầu say cầu quan họ tiệc mẫu tàng bà tiệc mùa trà tàng tam chảy hội gần xa tiệc sắp tan rồi mà cậu vẫn thung dung ngồi để cho chúng vạn vững tiếng đàn cầu hát mừng cầu ngữ vui thanh văn ca cậu thương thanh đồng cậu thương quan thầy thương cả cung văn thương cho quan thầy cậu thương cả cung văn lập rộn ràng bản đêm hôm nay tấp tấp nập nập rộn ràng răng đèn kịp chữ rước cậu về phố cát đồi ngang loan thanh ra hồi cung một tràng vỗ tay